Xin chào tất cả quý anh chị ạ, em là Tuyền uh, Mitsubishi đấy ạ Hôm nay em uh, lại làm một video uh, chia sẻ với quý anh chị về bảng giá lăn bánh trên xe Mitsubishi Outlander 2020 tháng 10 này để quý anh chị nắm được quý anh chị nhé thì uh, Nhưng mà đầu tiên em sẽ phải uh, giới thiệu với uh, quý anh chị những ai mà chưa chưa biết với dòng xe Outlander 2020 này Với những uh, tính năng ưu biệt của chiếc xe Outlander 2020 này tới quý anh chị để quý anh chị nắm được nhé Xong rồi em sẽ gửi tới quý anh chị bảng báo giá ở phía sau cái phần giới thiệu này thì uh, như anh chị thấy là phần đầu xe của Mitsubishi Outlander đời 2020 mà đây là bản uh, cao cấp bản 2.0 quý chị nhé nên anh chị sẽ thấy là cái phần đầu xe có nhiều cái cải tiến đẹp hơn ví dụ uh, mặt lưới tản nhiệt này uh, ca lăng này cản uh, của chiếc xe cản trước của chiếc xe và cản sau của chiếc xe đều thiết kế mới trông rất là đẹp và hài hòa phần đầu xe hơn đúng không ạ và cái ngôn ngữ Dynamic Seal tổng thể thì chiếc xe này trông rất là lịch sự và trang nhã còn đầu xe này xe được hệ thống chiếu sáng là toàn bộ là bằng đèn led quý chị nhé đấy đèn pha này là đèn led này đèn sương mù này cũng là đèn led và đèn pha này thì nó có sẽ có hệ thống là rửa đèn pha giúp quý anh chị là đi ví dụ được bùn đất bắn lên thì sẽ chỉ cần ở trong xe và bấm nút thì có thể rửa luôn được sạch và soi sáng quý anh chị không phải xuống xe nữa nhất là trong điều kiện trời mưa đấy ạ và trên đầu xe này nó trang bị là camera 360 đó có mắt camera 360 đây ạ để quý anh chị sẽ thấy à, camera 360 này nó được bố trí ở đầu xe và đuôi xe và hai hai cái ờ, gương chiếu hậu đấy phần gương chiếu hậu này để cho quý anh chị ờ, quan sát dễ dàng nhất là khi anh chị vào đường phố đấy, đường hẹp đấy thì nó dễ dàng để quan sát để tránh vào quẹt cho chiếc xe đến phần hông xe thì quý anh chị sẽ thấy là xe này là được ừ, có thiết kế là la răng 18 inch hai tông màu trông rất bắt mắt và thể thao đúng không ạ à, điều này có đồng nghĩa việc là khoảng sáng gầm xe của chiếc xe Outlander này nó sẽ cao là 190mm thì giúp cho chiếc xe là uh, cao giáo và dễ dàng đi ở mọi địa hình cung đường hơn trên cái gương chiếu hậu này ngoài tích hợp xi an bao rẽ và cục gương tự động ra thì nó còn tích hợp nữa đó trên mặt gương này bạn quay giúp mình ở cái phần mặt gương này thì nó sẽ có tích hợp cái đèn ờ, màu vàng đấy biển báo của chiếc ô tô ấy. Đấy thì là cái đèn này thì nó sẽ sáng lên khi anh chị à, lùi xe nó có phương tiện đất ngang đó và cảnh báo điểm mù đó và hỗ trợ quý anh chị khi chuyển làn thì khi mà có chiếc xe nó đang vượt bên cạnh thì nó sẽ báo sáng lên và ờ, còn nhiều tính năng nữa mà chiếc xe Outlander này quý anh chị có thể uh, biết được khi gặp trực tiếp bên tuyển quý anh chị nhé về phần đuôi xe thì quý anh chị sẽ thấy một cái đặc điểm đó là anten vây cá này giá lóc thể thao này và đuôi nước gió đã kết hợp rất hoài hòa trong cái phần đuôi xe thực sự là ấn tượng đối với chiếc xe Outlander này đúng không ạ thì có một cái đặc điểm mà em muốn giới thiệu với quý anh chị đó là phần cốp này cốp chỉnh điện rồi quý anh chị nhé cốp chỉnh điện thì nó có thể là mở trực tiếp bằng tay hoặc là bằng chìa khóa giúp ờ, quý anh chị dễ dàng hơn đây là hiện tại giờ xe đang hết điện em đang tắt nên là, là không thể mở bằng ờ, điện được đó. phần trong xe đây thì phần hàng ghế thứ ba này thì thực ra là mình ít khi mình dùng cái hàng ghế thứ ba lắm mình sẽ dụ, chủ yếu mình đi 5 người thì cái hàng ghế thứ ba nó sẽ bỏ xuống và tạo thành một cái khoang để hành lý rất là rộng rãi đúng không ạ rất là tiện xe này là 5 cộng 2 quý anh chị nhé cái phần ờ, đuôi xe này có trang bị là bốn cảm biến này bốn cảm biến này nó sẽ hỗ trợ cho hệ thống an toàn như cảnh báo đèn mù vừa em nói cảnh báo phương tiện cắt ngang và hỗ trợ chuyển làn rất tiện lợi mặt ờ, cái cái phần ờ, cản đằng sau ấy ạ thiết kế trông anh chị cũng thấy rất đẹp bây giờ là chúng ta sẽ vào phần ờ, nội thất bên trong xe quý chị nhé phần nội thất trong xe thì nhìn phát là nó đầu tiên là cái nội thất màu đen chứ không phải màu vàng kem như ngày xưa trước nữa và hàng ghế trước này trang bị là toàn bộ hàng ghế thì nó là ghế da rồi và hàng ghế trước thì nó trang bị là xấy ghế cả ghế lái và ghế phụ và đặc biệt cái ghế lái này sẽ được trang bị là ghế chỉnh điện 10 hướng quý chị nhé đó phần cửa này ở phần ờ, cửa bên người lái này sẽ được trang bị là các nút điều khiển cánh ờ, đóng mở kính kéo kính xuống là tự động hết một chạm ừ, và nút khóa cửa này và cái phần ờ, bên trong xe thì bây giờ em sẽ quay cái phần vô lăng của xe thì anh chị sẽ nhìn thấy là vô lăng ấy tích hợp mà các nút điều khiển âm thanh này chế độ đánh tay tai nghe và ga cruise control. Quý anh chị thuận tiện hơn không cần phải cầm đến cần số ở phía dưới nữa thao tác trên vô lăng này sẽ nó sẽ chuyển từ số 1 tới số 6 à, anh chị giữ 3 giây nó sẽ chuyển về số tự động D Đấy. các cái cần gạt ờ, các cái nút như là nút cam 360 này, tắt bật tắt này cảm biến này mở cốp này ạ ở đây bạn quay rõ một chút để cho mọi người thấy Đấy. nút bật tắt camera 360 này, cảm cảm biến lùi này. và mở, mở cốp xe được trang bị làm hình này màn hình 8 inch tích hợp mà Apple Car và Android Auto quý chị nhé và điều hòa thì độ điều hòa hai vùng độc lập thì nhiều người thắc mắc là cái ờ, cửa gió hàng ờ, điều hòa ghế thứ hai nó như thế nào thì ờ, bạn quay giúp mình cái cửa gió điều hòa ghế thứ hai này thì nó sẽ được bố trí như thế cung cấp đầy đủ lượng gió cho người hành khách ngồi hàng ghế thứ hai đó ạ và bây giờ chúng ta sẽ liệt kê những cái tính năng an toàn của chiếc xe Outlander này nhé về tính năng an toàn của chiếc xe Outlander này thì nó sẽ với bản Pro này thì nó sẽ được trang bị là 7 túi khí quý anh chị nhé. Còn đối với bản 2.0 và tiêu chuẩn thì nó sẽ bạn trang bị ờ, hai túi khí thôi. Và ờ, xe Outlander này ngoài ờ, túi khí ra thì nó được trang bị các cái an toàn như là cảnh báo đèn mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang và hỗ trợ quý anh chị chuyển làn này, phanh ABS này, hỗ trợ phanh EBD này, Ờ, chống bó cứng phanh ABS này rồi là chống uh, kẹt chân ga này và rất nhiều tính năng khác thì quý anh chị khi mà đến showroom bên em trải nghiệm thực tế thì em tiền sẽ cung cấp tới quý anh chị và đặc biệt hơn là nhiều người cũng quan tâm đến ờ, việc là tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe Outlander 2020 này, đúng không ạ Đối với lại quý anh chị đi đường trường thì mức tiêu hao nhiên liệu nhiên liệu đó là xăng quý anh chị nhé thì nó sẽ là 5,8 lít trên 100 km còn uh, ví dụ đường hỗn hợp thì nó là 7,25 lít trên 100 km và uh, đường uh, đô thị thì nó tiêu tốn khoảng trên 9 lít quý anh chị ạ và thực tế thì nó sẽ còn phụ thuộc vào bàn đạp chân ga của quý anh chị nữa và người lái đó thì xe được trang bị là động cơ 145 mã lực uh, với lại dung tích xi lanh là 2.0 quý anh chị nhé Xe Honor này có 3 phiên bản để quý anh chị lựa chọn ngoài Phiên bản bản 2.0 Premium này thì có một phiên bản nữa là 2.0 tiêu chuẩn và cao cấp hơn nữa là 2.4 đây là bản hai cầu để quý anh chị lựa chọn và màu sắc của chiếc xe này thì có 5 màu để quý anh chị lựa chọn ngoài màu đỏ bên cạnh em đây thì xe này còn có màu trắng màu xám titan hay màu xám xanh ấy, màu nâu và màu đen để quý anh chị lựa chọn quý anh chị nhé thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần uh, báo giá của chiếc xe Outlander tháng 10 năm 2020 này để quý anh chị nắm được Bảo báo giá xe Mitsubishi Outlander tháng 10 năm 2020 thì anh chị uh, quan tâm thì vui lòng liên hệ với ông Tuyền theo số điện thoại là 0936 929 444 anh chị nhé. Và để có mức giá cạnh tranh nhất thì anh chị vui lòng liên hệ với em. Đây là mức uh, cái bảng giá để quý anh chị uh, tham khảo tại thời điểm ngày mùng 10 tháng 10 năm 2020. Và tùy từng thời điểm mà nó sẽ có giá khác nhau đấy quý anh chị ạ. Quý anh chị uh, vui lòng liên hệ với em nhé thì ờ, đối với xe Raider 2.4 bản Pro này thì anh chị ở Sài Gòn là lăn bánh là 1 tỷ 116 triệu và Hà Nội là 1 tỷ 126 triệu còn các tỉnh áp thuế 6% thì là lăn bánh của nó là 1 tỷ 108 triệu và các tỉnh còn lại là 1 tỷ 098 triệu đối bản Outlander 2.0 Platinum thì lăn ờ, bánh ở Sài Gòn là 998 triệu và Hà Nội là 1 tỷ 007 triệu tỉnh có áp thuế là 6% thì lăn bánh của nó là 999 999 triệu và các tỉnh còn lại là 980 triệu Outlander 2.0 bản tiêu chuẩn thì giá lăn bánh của nó ở Sài Gòn là 868 triệu và Hà Nội là 876 triệu còn à, tỉnh áp thuế 6% thì là 856 triệu là lăn bánh và các tỉnh còn lại là giá lăn bánh của nó là 850 triệu à, chương trình khuyến mãi của xe Outlander tháng 10 năm 2020 thì tất cả các xe đều đang được à, tặng trải sàn da và bảo hiểm vật chất một năm quý anh chị nhé còn đối với bản à, cao cấp như là 2.0 Premium và 2.4 Premium thì à, quý anh chị sẽ được tặng à, cam 360 kèm theo xe đối với quý anh chị mà mua xe trả góp đấy thì số tiền tối thiểu quý anh chị cần có đối với bản 2.4 là ở Sài Gòn là 292 triệu ở Hà Nội là 302 triệu và tỉnh áp thuế 600 thì là 284 triệu và các tỉnh còn lại là 274 triệu đối với bản 2.0 Premium thì anh chị cần tối thiểu là 258 triệu ở Sài Gòn và Hà Nội là 267 triệu ở tỉnh áp thuế 6% là 259 triệu và các tỉnh áp thuế 5% ờ, trăm các tỉnh còn lại thì là anh chị cần tối thiểu là 240 triệu là có thể lăn bánh được chiếc xe Outlander 2.0 Premium rồi còn đối với bản ờ, Outlander 2.0 tiêu chuẩn thì ở Sài Gòn thì quý anh chị cần tối thiểu là 228 triệu và Hà Nội là 236 triệu ở tỉnh áp thuế 6% thì là anh chị phải cần 216 triệu và các tỉnh còn lại là anh chị sẽ phải cần 210 triệu thì ờ, số tiền ngân hàng sẽ hỗ trợ của anh chị thì em đang tính là uh, anh chị trả trong vòng 7 năm với lãi suất là 0,78% tháng và áp dụng cho năm đầu tiên thì số tiền anh chị vay đối bản Outlander 2.4 là 824 triệu thì uh, tiền gốc trả nợ hàng tháng của quý anh chị là 9 triệu 810 nghìn và tiền lãi tháng đầu tiên thì anh chị sẽ phải trả là 6 triệu 670 nghìn thì tổng tháng đầu tiên thì quý anh chị sẽ phải thanh toán là 16 triệu 480 nghìn đối với bản Outlander 2.0 Premium thì anh chị sẽ vay được là 740 triệu thì tiền gốc quý anh chị phải trả hàng tháng là 8 triệu 810 nghìn tiền lãi tháng đầu tiên là 5 triệu 990 ờ, nghìn thì tổng thì anh chị sẽ phải trả là tháng đầu tiên là 14 triệu 800 nghìn đưa bản Outlander 2.0 tiêu chuẩn thì anh chị sẽ vay được là tối thiểu tối đa là 640 triệu. Thì tiền gốc trả nợ hàng tháng của quý anh chị là 7 triệu 620 nghìn và tiền lãi tháng đầu tiên là 5 triệu 180 nghìn. Thì tổng uh, quý anh chị trả tháng đầu tiên sẽ là 12 triệu 800 nghìn thì uh, tất cả các uh, lãi suất này nó sẽ tính theo dư nợ giảm dần quý anh chị nhé thì uh, tháng trước sẽ ừ, tháng sau sẽ giảm hơn so với tháng trước